Chào mừng quý ờ, bạn đến kênh video điện máy Cơ Linh. Trong anh chúng tôi tiến hành à, bàn giao máy à, tốt lúa mini cho chú ở Phú Thọ. Ở Tam Nông, Phú Thọ. Đây, lúa chú gắt sẵn này. Cái này ờ, có xăng sẵn này, Xem xem xăng có nhiều không? Không nhiều thì bơm thêm vào. Đây máy à, tốt lúa mini mới nhất này. Có xăng rung. Đấy, chạy động có xăng 4 thì mini chuốt sạch không sạch đấy chú ạ sạch bông đi vâng sạch bông cái này là lúa mình cho ra đây luôn này chú rồi ừ. luôn rồi, rồi ra đây luôn, không không phải không cứ cho luôn đây à, ừ, cho ra đây luôn xa lưu ý là cho bỏ lần lượt từng ờ, nắm tay một vài nó thoải mái thôi Thế thì uh, sau khi sử dụng máy thì chú có cảm nhận như thế nào về máy? Nói chung là ừ, hàng pin này là dùng là được. Đó. Vâng. Ở nông thôn thì nói chung chỗ xa tôi ở cái này là làm là được. Vâng vâng. thế thì uh, máy rơm các thứ nó bắn ra ừ. sạch đúng không? Không rơm mình sạch. Vâng. Rơm sạch sạch hơn là máy to đấy. Vâng. Đấy, máy nó không bị nát, rơm nó không vâng. bị nát như máy to còn chắc chắn là máy nhỏ thì nó công suất nó nhỏ thì mình phải chậm hơn chứ à, <laughs> làm sao vâng, nó vâng. bằng được máy to được vâng. cái này dùng gia đình rồi, hộ gia đình, mình... bỏ lần đấy ít một thôi là thoải mái nói chung là nói chung cái tuổi các chú ờ, như cô chú ở nhà đây à, nó gần này vâng. thì nói chung là cứ làm ờ, xào hai xào trong ngày cứ đôi đôi xào tức là nó lựa theo sức mình vâng. đấy gặt được đến đâu thì gặt từng nào tốt từng đấy thôi đấy như đây hôm nọ gặt đây chờ máy to cùng thuê ba người gặt nữa là bốn người gặt nên rơm cháu giờ nhà quê chăn nuôi không ừ. nó bò bê vẫn phải nào dùng cái rơm ừ. thế mà thời tiết nó không cho phép nó cứ từ 2 giờ chạy người chạy rơm muốn nó vất ừ. <laughs> vâng, trời trời mà cứ to lên phải phải phụ thuộc nhiều nhưng mình làm này coi như cứ giờ mình cứ làm theo công suất của mình Vâng. mình cảm thấy làm được hai xào mình làm hai xào mình làm được một xào mình làm xào vâng. nên đến đến nhà tuốt ra lúa phơi rơm phơi khô kỹ trong ngày vâng đúng rồi không phải nó tiện hơn nhiều